Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ tư này, người tuổi Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Cục diện tương hại cho thấy mâu thuẫn càng kéo dài thì càng trở nên nghiêm trọng hơn, khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Trong ngày hôm nay người tuổi Tý muốn dành thêm nhiều thời gian cho gia đình nhưng thực thần xuất hiện cho thấy thời cơ kiếm tiền đã đến. Chẳng mấy khi có được cơ hội tốt, nếu từ chối thì thực sự có thể đánh mất thời cơ, tiền bạc cũng lùi xa, trong ngày hôm nay, tuổi Tý sẽ sẽ nhận được nhiều tin vui từ người thân phương xa hoặc gặp lại những người bạn sau bao ngày xa cách. Chính vì thế đây là ngày tuyệt vời đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên vấn đề sức khỏe của bạn lại không được tốt, vì thế hãy chú ý hơn nhé. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, Tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Trong ngày thứ tư này, cục diện lục xung sẽ khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi Sửu và người ấy có những biến chuyển khá tiêu cực. Con giáp này không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, càng không thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của đối phương. Chính điều đó khiến cho hai bạn xảy ra những cuộc tranh cãi lớn. Tuy chuyện tình duyên của người tuổi Sửu hôm nay không được may mắn nhưng con đường tài lộc khá tốt, chuyện làm ăn buôn bán thu về cho những người tuổi Sửu những món tiền lớn vì thế sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Theo đà phát triển này bạn sẽ sớm có được thành công nhất định cho mình. Trong ngày hôm nay vấn đề sức khỏe của con giáp này khá tốt, tránh được những bệnh lây nhiễm và có một cơ thể khỏe mạnh để theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên bạn vẫn nên tạo thói quen sinh hoạt hợp lý để duy trì cơ thể khỏe mạnh của mình. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Dần trong ngày mới này đang được chính tài hộ mệnh, nhờ thế mà đường tài vận hôm nay khá vượng, tiền bạc không lo túng thiếu, thu nhập ổn định giúp bạn vững tâm phần nào. Thổ mộc xung khắc khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa hai bạn không được nồng nàn thắm thiết. Chuyện bé xé ra to, trong ngày hôm nay người tuổi dần cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ không phải để cảm xúc lấn át hết lý trí. Người tuổi dần thường có rất nhiều tham vọng, mong muốn được thực hiện nhưng không phải lúc nào thực tế cũng đúng như mơ ước, nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng, có thể điều đó khiến cho bạn dễ dàng bùng nổ hơn bình thường. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Xem tử vi thứ tư ngày mới người tuổi mão hãy thừa nhận tình cảm của mình với đối phương đi nhé. Yêu thì nói là yêu, sao phải giấu giếm làm chi, chỉ khiến cho cơ hội vụt mất mà thôi. Nếu bạn còn ngại ngùng không dám thổ lộ tình cảm chắc chắn sẽ đánh mất người mình yêu thương. Trong công việc vì có tam hợp quý nhân đang ở bên vì thế mọi chuyện đều tiến triển khá thuận lợi. Nếu bạn không biết tận dụng cơ hội may mắn này chắc chắn phải rất lâu sau quý nhân của đời bạn mới lại xuất hiện. Đừng đánh mất đi thời cơ ngàn vàng này nhé. Thiên tài nhắc nhở trong ngày hôm nay con giáp này đừng vì chuyện tình cảm mà quên mất việc mình phải kiếm tiền. Hôm nay tài lộc khá vượng, cơ hội để bạn kiếm tiền không hề ít, hãy chủ động thể hiện khả năng của mình đi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, chính ấn nhập mệnh, người tuổi thìn trong ngày thứ tư này vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết, guồng quay công việc cuốn bạn đi, có khi còn chẳng biết đã hết ngày tự lúc nào. Vì thế đến cuối ngày bạn dường như đã hết năng lượng và thấy mệt mỏi. Sự bận rộn của công việc khiến cho người tuổi thìn quên ngày tháng, bạn cố gắng nỗ lực hết sức vì không muốn những công sức trước đó mình bỏ ra bị đổ bể. Chính vì thế bạn quên mất có những người thân yêu đang chờ đợi bạn trở về mỗi ngày. Đừng vì guồng quay của công việc mà quên mất họ nhé. Ngoài ra vì đam mê với công việc quá mức dễ khiến cho con giáp này tinh thần căng thẳng, mệt mỏi mà cơ thể cũng kiệt quệ lắm đó nha. Bạn cần phải cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh tình trạng này. Quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình cũng rất quan trọng. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tí mùi tương hội, xem tử vi ngày thứ tư của 12 con giáp thì tuổi Tỵ đang đứng trước cơ hội để nên duyên đôi lứa, bạn và người ấy thực sự đã hiểu về nhau, tình cảm cũng đủ lớn và mong muốn được về chung một nhà. Vì thế hãy chủ động đưa ra vấn đề này để cả hai cùng xem xét lên kế hoạch nhé. Ngoài ra hôm nay cũng là ngày khá tốt để cả hai về ra mắt gia đình. Do đó nếu hai bạn đã xác định chuyện trăm năm của mình thì đừng bỏ lỡ ngày tốt hôm nay nhé. Còn trần trừ gì nữa mà không khẳng định chủ quyền của bản thân trong mối quan hệ này. Với con giáp còn độc thân thì hãy thử lắng nghe tiếng gọi của con tim mình xem nhé. Biết đâu đấy, người ấy vốn đem lòng yêu bạn đã lâu nhưng trước giờ bạn chẳng hề hay biết mà đặt họ ở ngoài vùng tình cảm lứa đôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, sửu. 7. Tử vi tuổi ngọ. Xem tử vi phương Đông, trong ngày thứ tư hôm nay người tuổi ngọ sẽ có được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Vợ chồng tuổi này dễ đón tin vui về đường con cái sau bao ngày trông ngóng đợi chờ, niềm hạnh phúc lớn lao sắp tới. Thiên quan lại báo về nguy cơ mất tiền hao của do sự cả tin của con giáp này mà trao cả khoản tiền lớn vào tay người không xứng đáng. Chuyện vay mượn tế nhị, cần phải khéo léo để không mất lòng cũng không mất tiền. Trong ngày hôm nay tuổi ngọ đừng mơ tưởng về đầu tư mạo hiểm để tăng thu nhập cho mình, đó có thể chính là nước cờ sai lầm của bạn đó. Không hiểu gì về lĩnh vực mình đầu tư thì tốt nhất không nên dốc hết vốn liếng vào đó. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Xem tử vi thứ tư ngày mới, người tuổi mùi đang vướng trong một mớ công việc hỗn độn. Khối lượng công việc quá lớn khiến bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi căng thẳng và cảm thấy chán nản mọi thứ. Tuy nhiên, với sự linh hoạt và sáng tạo, con giáp này hoàn toàn có thể xử lý hết mọi vấn đề nhanh gọn. Với thành công giành được hôm nay, người tuổi mùi hoàn toàn có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Trong ngày hôm nay đường tình duyên của bạn khá tốt, mọi thứ đang diễn ra theo đúng như những gì bạn mong muốn. Hai bạn sau khi trải qua biến cố ngày càng hiểu nhau hơn và biết trân trọng đối phương. Chính vì thế không lâu nữa hai bạn sẽ sớm về chung nhà. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng người tuổi thân có thể vướng phải họa mất tiền do kiếp tài hết lần này đến lần khác đe dọa, làm cho bạn mù quáng tin tưởng người không đáng tin, dốc tiền vào nơi không nên không phải. Do đó trong ngày hôm nay bạn hãy cẩn thận nhé. Ngoài ra trong ngày thứ tư này, người tuổi thân còn xa đà vào thú vui mua sắm, trong khi những thứ bạn mua chưa chắc đã là thứ bạn cần, chỉ là con giáp này thấy thích thú và mong muốn thỏa mãn thú vui của mình mà thôi. Thổ dưỡng kim, trong ngày thứ tư này chuyện tình cảm đôi lứa của người tuổi thân sẽ thăng hoa nhanh chóng. Bạn và người ấy đi đến thống nhất trong mối quan hệ, không còn mơ hồ về chuyện tương lai nữa. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu, Tỷ kiên xuất hiện cảnh báo người tuổi dậu cần phải mềm mỏng và linh hoạt hơn, nếu không người chịu thiệt sẽ chính là bạn đó. Tử vi 2021 cho thấy thứ tư này người tuổi dậu có thể mất một số tiền lớn nếu cứ cố chấp làm theo ý mình. Chuyện đầu tư kinh doanh buôn bán không thể chỉ dựa vào vận may. Có thể lần trước bạn may mắn thành công, thu tiền về tay nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Trong ngày hôm nay con giáp này có thể mất tiền mất của vì sự ngang bướng của mình. Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của người tuổi dậu đang có dấu hiệu khởi sắc. Biết đâu đấy, trong lúc khó khăn lại có người đưa tay ra giúp đỡ, đơn giản vì tình cảm mà người ấy dành cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Ngày hôm nay mùi Tuất tương phá, bị ảnh hưởng bởi cục diện này nên mối quan hệ tình cảm của tuổi Tuất tưởng chừng mới chớm nở đã sớm úa tàn, sự khác biệt về quan điểm khiến cho đôi bên dễ xảy ra bất hòa tranh cãi khó lòng đi đến cuối con đường. Trong chuyện tình cảm có thể con giáp này đã hơi vội vàng khi đưa ra quyết định tiến tới trong mối quan hệ này. Chưa tìm hiểu nhau đủ lâu nên giữa hai người còn tồn tại nhiều vướng mắc, mâu thuẫn có thể bùng nổ từ những chuyện nhỏ xíu. Sức khỏe của người tuổi tuất khá tốt trong ngày thứ tư ngày khá tốt, chỉ cần chăm chỉ tập luyện thể thao thường xuyên sẽ luôn giữ được phong độ hiện tại để theo đuổi đam mê của mình đừng quên quan tâm đến sức khỏe của những người thân bên cạnh mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Tuổi hợi thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn có những người mình yêu thương ở bên. Con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi việc để giữ gìn hạnh phúc này. Cung đường tài lộc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay khá tốt nên về cơ bản con giáp tuổi hợi chẳng túng thiếu gì đâu. Tuy nhiên những người tuổi hợi vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý không nên quá phung phí tiền của vào những thứ không xứng đáng. Trong công việc trong ngày này có thể bạn sẽ gặp phải một vài khó khăn nhỏ nhưng đừng lo lắng vì đến cuối ngày sẽ có người giúp bạn giải quyết những vấn đề đó. Do vậy bạn đừng quên ơn của người này, tương lai có cơ hội hãy trả ơn nhé. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Mùi, Tý.